Lời đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của Thượng tọa trụ trì cùng chư tôn thiền đức xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo đàn tràng lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng trí tường, nam mô lượng an lạc hộ pháp. Kính thưa quý Phật tử thân mến, trong cuộc sống đời thường, tất cả chúng ta ai cũng đều mơ ước rằng niềm vui, hạnh phúc luôn có mặt và rất chán ghét sợ đau khổ nhưng nếu quý vị muốn có được niềm vui không phải sự chiếm hữu chiếm đoạt lấy về mà chúng ta có được niềm vui mà cuộc sống thực tế niềm vui đó là sự ban tặng cho đi thưa quý vị đức phật đã từng dạy trong tất cả các phương cách tu tập thì cái hành đầu tiên của một vị bồ tát đó chính là bố thí độ trong lục độ thì bố thí làm đầu cho nên sự ban tặng cho đi sẽ đem lại niềm vui và tạo cái phước báo cho chúng ta rất nhiều hôm nay con xin mạng phép mượn lời Phật dạy để chia sẻ cùng với toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bác Quan Trai Chùa Phước Ân với đề tài ban tặng niềm vui. Kính thưa quý vị, để bắt đầu nội dung của buổi phát thoại này, con xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Có một gia đình nọ, hai cha con rất là khắng khích với nhau. Ngày hôm đó là ngày chủ nhật, bà mẹ thì đi công tác, cho nên ông cha ở nhà mới nấu hai bát mì lên. Và trong hai bát mì đó một bác thì để một cái trứng gà ở trên mặt còn bác kia thì không có sau khi đặt hai bát mì trên bàn ăn ông cha bước vào phòng gọi con trai của mình dậy con ơi dậy ăn sáng con đứa nhỏ nó mi vào rửa mặt súc miệng xong cái nó ra ngày ngoài bàn ăn nó nhìn thấy hai bát mì đặt trên bàn một bát có trứng và một bát không trứng nó chụp ngay cái bát mì có trứng nó nói con ăn bát này cái ông cha thọ thẻ nói này con làm con phải biết hiếu thảo với cha mẹ nhường cho cha ăn bát có trứng đi con ăn bát không trứng nha cái nó nói không con bát này nó chụp xong cái nó quơ gấp ngay cái trứng nó bỏ vào miệng nó ăn ông cha chẳng nói chẳng rằng cầm cái bát mì không có trứng ông cha ăn từ từ ai ngờ đâu khi ông cha trộn cái gấp gói mì đó lên vừa trộn lên thì ở dưới không phải một cái trứng gà mà hai cái trứng gà cái ông cha nhìn đứa con và ông cha nói này con cha dạy cho con cái đạo lý ở đời nha trên thế gian này nếu con khởi lên cái tâm muốn chiếm hữu chiếm đoạt cái phần tốt đẹp về phần mình thì con sẽ bị thất bại đó con ơi thông thường chúng ta nghĩ rằng mình thích ưa cái gì đó mình chiếm hữu chiếm đoạt đem về phần mình để thỏa mãn dục vọng ta cho đó là vui nhưng thực tế cuộc sống niềm vui không phải là sự chiếm hữu chiếm đoạt mà đó là sự ban tặng cho đi quý vị ơi cho nên ông cha nói nếu con khởi lên cái tâm muốn chiếm hữu chiếm đoạt cái gì tốt đẹp cho mình trong cuộc đời này con sẽ bị thất bại đó điển hình nó chọn cái bát mì có trứng nó ăn ai ngờ đâu cái bát không trứng ở dưới có hai cái trứng rồi xong rồi cái lần sau cũng chủ nhật ông cha cũng nấu hai bát mì vậy cũng có trứng và không trứng mới kêu con ơi vậy ăn lần này quý vị biết nó chụp cái bát nào nó ăn nó bác không có trứng nó lấy cái bát đó nó, nó nói con ăn bát này cái ông cha mỉm cười nói hôm nay con của tôi nó rất là ngoan rất là hiếu thảo biết nhường cho cha mình cái bác có trứng chọn cái bác không trứng ăn phải không con rồi cái nó chụp ngay cái bát không trứng nó nói con ăn bát này cái ông cha nói không hối hận nha nó nói không hối hận cho nó lấy cái đũa nó trộn lên nó tìm ai ngờ đâu từ trên dưới không có cái trứng gà nào hết nó bị cha nó gạt rồi cái ông cha ông nhìn con vẽ nó châu mài cái ông cha ông mới cười ông nói này con nương đây cha cũng dạy cho con một cái đạo lý ở đời khi con phát khởi lên cái tâm thiện lành muốn tặng cho người sự tốt đẹp thì thực tế có những lúc mình cảm thấy thiệt thòi đó phải không con thí dụ nha mình ban tặng cho người cái gì tốt lành nhận cho mình cái sự thua thiệt có những lúc mình cũng cảm thấy thiệt thòi giống như cậu bé này nói là con ăn bát này không phải là phát khởi cái tâm tốt lành gì nhưng mà chẳng qua là gì kỳ rồi cha nó giấu hai cái trứng gà ở dưới cái bát không có trứng bây giờ nó chụp ngay cái bát đó nhưng mà trộn từ trên xuống dưới thì không thấy gì hết cha mới dạy đạo lý đó kỳ, kỳ sau nữa ông cha cũng nấu hai bát mì có trứng và không trứng lúc gọi đứa con thức dậy xin hỏi quý vị cậu bé này chọn bát nào nó không chọn bát nào nó hỏi im luôn cha nó hỏi có ăn bát nào nó nói cha muốn ăn bát nào cha ăn đi cái nào cha không ăn cha để lại cho con cái ông cha nói dĩ nhiên là cha chọn bát có trứng cha ăn rồi con có đồng ý ăn bát không trứng không cho nó nói không sao rồi nó cầm cái bát mì không có trứng nó gấp từ từ nó ăn nó không có trộn lên để tìm kiếm nữa lúc này không khởi lên cái tâm là tìm kiếm có được nó cứ từ từ nó gấp nó ăn mới vừa gấp lên nguyên cái trứng gà gấp cái thứ hai nguyên miếng thịt cái nó nở một nụ cười ông cha dạy con như sau này con cha muốn dạy con cái đạo lý ở đời con phát khởi cái tâm tốt lành nhường cho người sự tốt đẹp đi con thì cuộc đời này nó đâu có dông phụ mình đâu dù mình không có cố ý để tìm kiếm cái phước báo nhưng cái phước báo vẫn có bởi vì nhân quả theo ta như bóng không rời hình hình ngay thì bóng sẽ thẳng hình cong bóng sẽ quẹo nếu quý vị gieo trồng cái nhân đó là cái hạt ngọt thì nó sẽ lên trái ngọt quý vị gieo trồng cái giống đó là cái giống đắng mà muốn lên trái ngọt đó là điều không thể được phải không quý vị ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó nương vào cái đạo lý nhân quả mà đức phật chỉ dạy đó thì trong chủ đề ngày hôm nay con muốn chia sẻ với quý vị hãy ban tặng sự sống cho chúng sinh chúng ta sẽ nhận lại lấy niềm vui trong cuộc sống và niềm vui đó khi mình ban tặng sự sống mình sẽ nhận về sự sống quý vị ơi kể một câu chuyện cho quý phật tử nghe vào dịp đầm năm có một gia đình cư sĩ nọ nguyên gia đình hai vợ chồng cùng với con của mình lái chiếc xe hơi đi du lịch chơi vào dịp tết thì đi theo vùng biển đi đến vùng biển để chơi khi đi đến nơi đây thì gặp người ta bán một con rùa biển rất là to ông cha ông mới đứng ông nhìn lại rồi ông mới hỏi hỏi ý trước nha hỏi ý vợ và con năm nay là đầu năm nhân dịp đầu năm mình đi du lịch chơi mà mình chỉ đem số tiền bổn vẹn nó có giới hạn trong kỳ du lịch này bây giờ bà và con có phát tâm cho tôi bỏ số tiền này ra mua vòng phóng xanh hay không tôi muốn mua con rùa biển này phóng sanh để cầu phước đầu năm vợ và con đồng ý đồng ý cái ông chồng nói nếu mà đồng ý như vậy thì số tiền mình mang đi du lịch có giới hạn đem số tiền đó ra mua rồi không có còn đủ tiền để đi du lịch nữa có chịu vui vẻ để trở về hay không vợ và con nói đồng ý làm phước đầu năm là việc tốt cho nên ông cùng vợ con của ông mới đi đến hỏi giá của con rùa biển thật là to con rùa đó nó nặng tới mười mấy ký lận mà hỏi ra mua tới mấy triệu bạc con rùa đó khoảng 8 triệu ông bỏ tiền ra ông mua xong cái ông quay lại ông mới nói rồi bây giờ vợ chồng mình gia đình mình đi phóng sanh cái đi ra ngay biển đó ngay bờ biển cái chắp tay lại niệm phật rồi cái quy y phật quy y pháp quy y tăng rồi ông còn nói một câu ông ơi biển nước mênh mông bao la ông biết tìm chỗ ông đi nha ông đừng vào lưới bẫy của người ta nha tôi cứu ông lần này chứ không chưa chắc gì còn đủ duyên để cứu ông lần sau ông phải biết tìm chỗ mà đi đó mà nhớ hôm nay kết duyên lành với ông rồi thả mạng sống cho ông thì ông đã phát lòng quy y tâm bảo vừa rồi tôi đã khai thị cho ông đó phát lòng quy y tâm bảo rồi nguyện cho ông sanh sanh địa, sanh sanh điều hạnh ngộ tâm tôn thế thế trùng phùng à, chánh pháp rồi cái thả con rùa thả con rùa xong cái mấy tháng sau con trai của vị cư sĩ này vào dịp nghỉ hè mới à, cùng với đám bạn đi du lịch mà lại đi du lịch đường biển và bị đắm chìm tàu mọi người chết hết cậu này cũng không có không phải tài giỏi gì đang trong lúc mà chơi giới lội biết lội mà lội không nổi nữa rồi lội không nổi nữa đuối sức rồi mà sóng gió mênh mông luôn thì cậu ta nhắm mắt lại thôi giờ niệm quán thế âm bồ tát từ bi gia hộ cứu khổ cứu nạn cho con trong lúc nhắm mắt lại rồi mặc cho tùy duyên đi mạng sống của mình cứ tùy duyên thì bỗng dưng ở giữa biển khơi có một con vật nó trồi lên ngay cái tay của cậu ta cậu ta ôm nó giống như ôm chiếc phao vậy mà không biết đó là con gì cứ ôm nó ôm nó cái nó lội nó đưa vô bờ gần mở mắt ra là gần tới bờ rồi cái cậu này mừng quá mấy nhúng một cái thật mạnh để nhảy vô bờ thì nhìn lại trên tay của mình đang ôm hồi nãy giờ thì đó là một con rùa biển và khi phóng sanh thả cái con rùa đó vị cư sĩ này mới mua sơn vẽ lên lưng nó có ba chữ sinh tha mạng thì nhìn lại trên thân của con rùa đó nó cũng có ba chữ sinh tha mạng cậu này thoát chết trở về gia đình rất là vui mừng và trong cái hoạn nạn mà nhờ có phước mà đã chuyển được chuyển nặng thành nhẹ chuyển nhẹ thành không phải không quý vị cho nên ở đây con muốn chia sẻ với quý vị một cái đạo lý rằng nếu chúng ta ban tặng niềm vui sự sống cho chúng sinh thì chúng ta sẽ nhận lại nhận lại cái gì niềm vui sự sống cho chính mình đó quý vị đó là đạo lý nhân quả rồi con cũng xin kể tiếp cho quý phật tử đây nghe một cái câu chuyện mới hồi à, không bao lâu chừng một tháng nay thì có một gia đình phật tử cái cô này cổ ẩm một đứa con của cổ nó 4 tuổi đời rồi quý vị 4 tuổi rồi nha nhưng mà tại sao 4 tuổi mà nó không có biết đi biết chạy mà mẹ phải ẩm trên tay như vậy con lấy làm ngạc nhiên mà nhìn gương mặt của đứa bé đó không phải là gương mặt của đứa bé mà bị khờ khạo bệnh hoạn nhìn rất là sáng sủa nhưng mà tại sao nó không biết đi không biết chạy mà không biết nói luôn mẹ của bé cô ấy cũng là phật tử cô rất là buồn cô mới đến cô nói với con như sau sư cô ơi con từ ở dưới long an mà con lên đây giếng chùa con có điều này muốn hỏi sư cô con trước đây là khi lập gia đình rồi vì cuộc sống mưu sinh làm ăn chưa có công việc làm ăn ổn định cho nên mới mang thai đứa con đầu lòng thì con cũng đã bàn với chồng của con không có muốn có thai mà lỡ có thai rồi thì vợ vợ chồng đồng ý bỏ cái thai này chứ mà sanh đứa con ra thì nuôi nó không nổi tại công việc làm ăn chưa ổn định mà không lo lắng không nuôi nó đàng hoàng chu đáo thì mình thiếu trách nhiệm vợ chồng con mới quyết định phá thai bỏ đứa con đó sau khi phá thai xong cái ba năm sau thì cô lại mang thai đứa con kế sanh ra là một đứa bé trai rồi cái tiếp tục sanh ra một đứa bé gái là đứa mà ẩm trên tay 4 tuổi mà nó lại không biết nói không biết đi không biết chạy gì cả cậu nói 4 tuổi đời rồi mà nó không biết gì hết đó. mới đem đi khám bệnh ở tất cả các bệnh viện lớn trên Sài Gòn cậu nói con đi hết luôn bác sĩ nào tài giỏi con cũng đem đến để khám chữa trị cho con của con nhưng mà bác sĩ nói nó là bị cái loại thần kinh phân liệt thần kinh phân liệt có nghĩa là nó không tự chủ không biết mình là ai cái loại thần kinh này nó thuộc về mặt tâm lý rồi cũng lấy thuốc uống sơ xài vậy thôi rồi cũng về cũng hỏng hết nó cũng không biết nói mà gì hết cậu mi buồn quá thất vọng có đứa đứa con của mình mà nó là con gái mà tại sao nó lại khờ khạo không lẽ nó câm sao không biết nói mà mặt mày sáng sủa lắm cái cổ mi nghe pháp nghe pháp cái cổ mi nhớ đến cái tội nghiệp của mình gây tạo đó cái cổ thành tâm cổ sám hối cổ phát lòng ăn chay niệm phật mua vật phóng sanh bữa đó tối ban đêm hôm á cổ 11 giờ khuya cái cổ thức dậy cổ thắp hương nơi bàn phật cổ lại phật xong cái cổ mới nói phật ơi bồ tát ơi gia hộ cho con của con nếu con có làm điều gì tội lỗi sai trái con đã biết rồi con xin thành tâm sám hối từ nay con sẽ sửa đổi lại những lỗi lầm của mình không làm những điều tội lỗi nữa và xin nguyện cho con của con á, cho nói bình thường giống như những đứa bé khác nó biết ăn biết nói biết đi biết chạy thì cái điều đó là con mừng lắm rồi đang niệm phật lễ phật với sự thành tâm khấn gián như vậy thì bỗng dưng đứa con trai của cô mà đứa con trai này thì nó mới có 6 tuổi thôi nó nằm trên giường nó ngủ cái nó bật đầu ngồi dậy nó kêu mẹ mẹ ác lắm mẹ có biết không mẹ giết người giết người phải đền mạng đó mẹ biết việc gì sao mà em con như vậy hay không đó là quả báo của mẹ mẹ mẹ giết người đó mẹ có biết không nó nói sáng sốt nó giống như tắt nước vào mặt mẹ nó vậy đó mà nửa đêm nửa hôm nó giật mình vậy cái nó nói vậy xong cái nằm xuống ngủ tiếp cô nghe đứa con mình mà ban đêm mà nó thất thanh lên nó nói mình đồ giết người giết người giết người phải đời mạng vậy cô quảng hốt cô sợ sợ kinh hồn lắm sáng ra cô mới hỏi con ơi hồi đêm hôm con nói gì mẹ con có biết không nó nói con đâu biết gì đâu con ngủ con đâu biết gì đâu mà đứa bé 6 tuổi mà bé trai nữa nó có biết gì đâu nó nói con ngủ con đâu biết gì đâu cái cổ cái suy nghĩ hoài vấn đề đó cái cổ đến cổ hỏi với con hỏi sư cô ơi sao con sợ quá nó nói như vậy con sợ quá hỏi con chưa biết là cổ phá thai con mới hỏi cô ơi trong cuộc đời của cô cô có sát sanh hại vật cô có làm điều gì tội lỗi qua cái nghiệp sát không cái cổ nói con nói thật với sư cô thì con có phá thai một lần là đứa con đầu tiên đó bây giờ con phải làm sao nói thôi cô thành tâm cô sám hối tội nghiệp của mình đi phóng sanh đi cô thì quý phật tử của về cổ mua vận cổ phóng sanh rồi cây cổ cũng tụng kinh niệm phật hồi hướng cho quan gia trái chủ với sự thành tâm thành ý như vậy thì bây giờ cô ẩm đứa con đến cô nói nó biết nói rồi và câu nói đầu tiên nó không kêu mẹ nó mà nó kêu ba nó biết nói rồi 4 tuổi nó mới biết biết nói nó bập mẹ nó nói được rồi mà nó nói được câu nào là cô mừng câu đó con kính khuyên toàn thể quý phật tử bản thân của mình trước đây mình bất giác vô minh mình tạo rất nhiều tội và nghiệp ngay bây giờ dừng lại đi quý vị vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai nếu chúng ta vay nợ mạng phải trả bằng mạng vay nợ máu trả bằng máu vay nợ tiền trả bằng tiền quý vị ơi đừng vay thêm nợ mới nữa mà hãy tích cực tu tạo những công đức phước lành để nhờ cái phước nghiệp đó mà chuyển cái tội nghiệp của mình nha quý vị ban tặng sự sống cho chúng sinh khi quý vị đi đường mà gặp người ta bán cua bán ốc bán hến bán cá gì đó quý vị có duyên chúng ta phát tâm đem tiền của mua chuộc thân mạng của chúng sinh vì những chúng sinh đó không ai xa lạ đó là cha mẹ thân bằng thủ túc của mình trong nhiều đời nhiều kiếp mở trải lòng từ bi để mua vật phóng sinh đi quý vị thì đó là người phật tử đã tạo cho mình có được cái phước báo phước báo đó là phước báo sức khỏe và tuổi thọ sở dĩ hôm nay thân của chúng ta nhiều tật bệnh là do gì chúng ta tạo sát nghiệp quá nhiều thành tâm sám hối tội nghiệp của mình và biểu hiện của sự thành tâm thành ý sám hối đó là đoạn ác và tu thiện đừng dai thêm nợ máu xương của chúng sinh phát lòng ăn chay niệm phật phóng sanh bố thí cúng dường tạo phước nghiệp thật nhiều để chuyển được cái tội nghiệp của mình trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như kiếp sống hiện tại vì nhân quả theo ta như bóng không rời hình ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó và ta không bao giờ trốn tránh được nhân quả đâu quý vị ơi dù cho bay cút lưng trời dù cho đáy biển trốn thời được đâu dù cho nứt dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo kính khuyên quý vị hãy ban tặng sự sống cho chúng sinh qua phương cách phóng sinh cứu vật một việc làm phóng sinh thôi mà quý vị đã thực hiện được ba phương cách bố thí mình đem tiền của tài vật ra mua chuộc mạng sống của con vật đó gọi là tài thí mà tài thí sẽ có được phước báo giàu sang trước khi phóng thích thả mạng sống con vật đây đem lại sự bình an cho nó chúng ta còn khai thị lòng pháp quy y tam bảo kết duyên phật pháp cùng với những chúng sinh này đó gọi là pháp thí pháp thí sẽ được đem đến phước báo thông minh tuệ và phóng thích đem lại sự bình an không sợ hãi cho chúng sinh đó gọi là vô úy thí sẽ đem đến phước báo sức khỏe và tuổi thọ một việc làm phóng sanh đã thực hiện được ba phương cách tài thí pháp thí và vô quý thí sẽ đem đến phước báo giàu sang phước báo thông minh trí tuệ và phước báo sức khỏe và tuổi thọ ta hãy nên thực hiện rồi quý phật tử ban tặng niềm vui cho chúng sinh qua việc làm bố thí cúng dường quý vị ơi ở giữa cuộc đời này không phải ai tài giỏi hơn ai đâu sở dĩ chúng ta cũng đồng là một việc làm nhà nông mà tại sao ta làm đâu thành công đó còn người kia thì làm bị thất bại hoặc là người ta làm thành công mà mình làm đâu thất bại đó không phải là do tài năng không mà ở đây đức phật đã chỉ dạy cho chúng ta đó là do phước báo có phước có đức mặc sức mà hưởng thôi quý vị người có phước họ có thể làm chơi mà họ có thể ăn thiện còn chúng ta kém phước thiếu phước làm hoài mà vẫn không đủ ăn vậy thì quý vị hãy nên tu phước mà việc làm tu phước ở đây đó là bố thí bố thí là ban tặng niềm vui đến với chúng sinh chung quanh chúng ta còn có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh thiếu cơm ăn áo mặc có nhiều người giờ này đau bệnh nằm liệt giường quý vị mà không có tiền than thuốc chúng ta nhín ăn bớt mặt chia sẻ cái phước báo của mình để cứu giúp cho những chúng sinh kia cũng là một phương cách để tạo cái phước cho mình thông thường chúng ta bố thí giúp đỡ cho ai khi chúng ta nói một câu rằng tôi mới làm phước cho cái bà đó mình nói theo thế gian là mình mới nhiều làm phước cho cái người đó nhưng mà thật sự mình làm phước cho mình chứ không phải mình làm phước cho người ta đâu quý vị ơi tại vì mình làm mình hưởng không ai có thể cướp được cái phước báo của mình đâu thì đầu tiên con xin chia sẻ với quý vị qua phương cách ban tặng niềm vui cho chúng sanh ở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 nếu quý vị đem tiền của tài vật ra bố thí ta gọi đó là tài thí sẽ đem đến phước báo giàu sang đó quý vị và cũng là phương cách bán nghèo mua giàu bố thí là phương cách bán nghèo mua giàu trong thời đức phật còn tại thế quý vị có một hôm buổi sáng nọ đức thế tôn đi ngang qua một khu làng và ngài khất thực kết duyên với chúng sinh nên một cái khu vườn lài này có một cô gái tên gọi là mạc lợi cô gái này nhìn thấy bóng dáng của một vị sa môn oai nghi đỉnh đạt hào quang rực rỡ tỏa từ nơi thân của ngài tỏa chiếu ra làm cho người thiếu nữ đó trong lòng cảm kích vô cùng và phát khởi niềm tính kính đem phần ăn sáng của mình đó là một bát cháo sữa sớt bát cúng dường cho vị sa môn đó và vị sa môn đó không ai xa lạ chính là đức phật thích ca mâu ni cô mạc lợi này đem bát cháo sữa cúng dường đức thế tôn quán và biết rõ với cái tâm thành kính của cô cô phát tâm cúng dường đó cái đức thế tôn mới chúc phúc cho cô và nói rằng hôm nay cô thành tâm thành ý tính kính cúng dường cho Như Lai bác cháu sữa này Như Lai chúc lành cho cô sẽ trở thành bậc mẫu nghi của thiên hạ từ một thiếu nữ ở trong khu vườn lài đi làm thuê hái hoa lài cho người ta mà tại sao Đức Thế Tôn lại nói chúc phúc cho cô sẽ trở thành bậc mẫu nghi của thiên hạ tức là hoàng hậu cô này cô không nghĩ ra không nghĩ là mình là một cô gái quê mùa mà trở thành hoàng hậu đâu nhưng quý vị ơi Đức Phật đã nhìn thấy rõ về cái nhân hạnh của cô và biết rõ cái phước báo của cô gieo trồng hôm nay sẽ trổ liền quả phước bởi do lòng thành kính của cô chiều ngay chiều hôm đó buổi sáng là sớt bát cúng dường cho Phật một bát cháo sữa Phật chúc lành như vậy trong lòng cô quan hỷ dữ lắm vui lắm vui quan hỷ là gì cúng dường cho một bậc đáng tôn kính mà cô cúng xong rồi cô quan hỷ rồi chiều hôm đó cái vua ba tư nặng đi du lịch chơi đi ngang qua khu vườn này thấy bóng cây râm mát nhà vua mới vào trong khu vườn đó để dạo chơi nhìn thấy cô thiếu nữ này đang hái hoa vừa hái vừa hát giọng hát rất là thanh tao ngọt ngào nhà vua thấy ưng ý rồi cái cho người rước vào nhập cung nhập cung rồi không bao lâu người thiếu nữ tên gọi là mạc lợi đó đã trở thành hoàng hậu một vị ái phi mà nhà vua rất là sủng ái bà ta cô này cô mặc lợi cô mới nghĩ mình tạo cái phước báo gì từ một thiếu nữ quê mùa mà lại trở thành một vị hoàng hậu phước báo gì vậy mới nhớ lại buổi sáng hôm đó mình đã sớt bát cúng dường một bát cháo sữa cho một vị sa môn và dạ, đã nghe lời chúc lành của vị sa môn đó hôm nay phát tâm tính kính cúng dường cho như lai bác sắc cháo sữa này như lai chúc lành cho cô sẽ trở thành bậc mẫu nghi của thiên hạ mặc lợi phu nhân đã thân hành tìm đến nơi tịnh xá gặp Đức Phật đảnh lễ Đức Phật Và xin thưa Ngài chính là bậc phước điền của chúng sinh Con đủ duyên đủ phước gặp Thế Tôn trong cuộc đời Và đã có phước duyên cúng dường cho Thế Tôn đem lại quả phước hôm nay hiện đời cho con đã trở thành bậc mẫu nghi thật sự. Thưa quý Phật tử đó là câu chuyện của Hoàng hậu Mạc Lợi, vợ của vua Ba Tư này. Buổi sáng phát tâm cúng dường cho Phật là buổi chiều được cái phước báo nhà vua tuyển nhập cung rồi đó quý vị. Cái quả phước trổ liền và Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta người tu phước bố thí đó bố thí hoặc cúng dường người tu phước đó muốn cho cái quả phước nó trổ liền trong kiếp sống hiện tại thì người đó phải cần có đầy đủ ba yếu tố ba điều kiện như sau yếu tố thứ nhất vật thí phải hoàn mãn vật thí hoàn mãn nghĩa là sao tài vật mà mình đem ra bố thí đó phải là tài vật hoàn mãn mình tạo sống bằng phương pháp lành không phải là mình giật dọc mình trộm cắp mình gian xảo mình lừa đảo mà mình lấy cái đó ra mình bố thí cúng dường thì vật thí đó không hoàn mãn cho nên quý phật tử thấy mình phát tâm à, cúng dường trái tăng á, quý phật tử thường hay đọc lên câu rằng của này vốn của thiện lương chúng con tạo sống bằng phương pháp lành phải không quý vị của này vốn của thiện lương chúng con tạo sống bằng phương pháp lành bằng nghề nghiệp lương thiện con tạo ra bằng mồ hôi công sức lao động con tự tạo ra đồng tiền này và con hôm nay đem phát tâm bố thí và cúng dường thì vật thí đó được gọi là hoàn mạng cái điều kiện thứ hai để trổ liền cái quả phước đó là tâm thí cái tâm của người thực hành pháp bố thí đó phải là sự chí thành quan hệ khi phát tâm làm cũng quan hệ đang lúc làm cũng quan hệ đã làm xong cũng quan hệ không phải lúc phát tâm làm thì quan hệ làm xong rồi tiếp của cái đó gọi là tâm thí không hoàn mãn tác ý không hoàn mãn nha quý vị còn khi quý vị làm cũng vui vẻ quan hệ thực hiện cái phương cách tạo phước bốn thí đó cúng dường đó cũng quan hỷ làm xong rồi càng quan hỷ hơn với cái việc thiện lành phước báo mà mình gieo trồng cho nên quý phật tử có được cái tâm thí tức là cái sự tác ý thanh tịnh hoan hỷ đem đến phước báo lớn lắm cái phước lớn hay nhỏ nó còn tùy thuộc vào sự phát tâm rộng lớn hay không của quý vị tâm lượng của mình rộng lớn thì phước báo lớn tâm lượng của mình nhỏ hẹp thì cái phước báo nhỏ hẹp quý vị cho nên nói điều kiện thứ hai để cho cái quả phước trổ liền trong kiếp sống hiện tại hay là đem đến cái phước báo lớn cho mọi chúng ta đó chính là sự tác ý tâm thí điều kiện thứ ba đó là đối tượng nhận thí như bà mặc lợi đây đối tượng để bà cúng dường bố thí đó chính là đức thế tôn bậc giác ngộ hoàn toàn chân lý một bậc phúc điền thù thánh của chúng sinh cho nên bà mới có cái quả phước lớn như vậy xin hỏi quý phật tử khi quý, phật tử đem tài vật ra để mà cúng dường cho một bậc đạo cao đức trọng một bậc chân tu thì quý vị có quan hỷ không có không quý vị quan hỷ lòng rất quan hỷ thanh tịnh một quan hỷ nữa cho nên phước báo lớn bởi vì đối tượng nhận thí đó chính là một đối tượng đáng tôn đáng quý còn khi mà quý vị đem phẩm vật mà quý vị tặng cho một cái ban tặng cho một cái người một cái người này mà không đúng đối tiểu tượng cho xong rồi mình thấy không đúng đối tượng thì mình có quan hỷ không không cho nên phước báo nó nhỏ phước báo đồng thời là vật thí đưa ra đó là như vậy nhưng mà phước báo nó nhỏ là bởi vì khi chúng ta làm cái tâm của chúng ta không có sự quan hệ phước báo nó tỷ lệ thuận với tâm lượng của mình cho nên quý phật tử thực hành phương cách bố thí đó thì quý vị làm với một cái tâm quan hỷ tịnh tính tịnh thí ở đây phước báo sẽ đem lại cho chúng ta hoàn mãn ở ba điều kiện điều kiện thứ nhất con xin nhắc lại vật thí điều kiện thứ hai tâm thí và điều kiện thứ ba đối tượng nhận thí sẽ đem đến phước báo thù hắn như vậy đó quý vị ơi mà nếu quý phật tử khi làm cái phước bố thí này bằng phương cách tài thí thì quý vị cho đi ban tặng niềm vui cho mọi người đó khi cái quả nó chưa trổ thì cái nhân của phước nó cũng đã đem lại cho mình niềm vui và sự hạnh phúc rồi quý vị tặng cho người niềm vui là nhận lại sự an vui hạnh phúc cho chính mình giữa người cho và người nhận con xin thưa rằng cái người cho đó quý vị vui hơn người nhận rất là nhiều vì cái người nhận vui khi nhận cái phẩm vật đó nhưng mà họ chỉ chia xài trong thời gian ngắn thôi niềm vui đó hết còn chúng ta khi làm việc phước thiện rồi cái niềm vui đó nó sâu lắng tận tận ở đáy lòng của mình phát xuất lên cái niềm vui đó nó lâu dài lắm quý vị ơi khi mình đem niềm vui ban tặng cho tha nhân đó chính là cách gieo mầm hạnh phúc cho chính mình hãy phát tâm xả thí một cách trọn vẹn của của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí để bắt cầu về quê quý vị và con kể thêm một câu chuyện câu chuyện đó là câu câu chuyện mà ở tại nước Việt Nam chúng ta không phải là thời xa xưa gì cả ở tại nước Việt Nam của chúng ta có ông thủ Hùng ông thủ Hùng này ông tên thật là Võ thủ Hoàng ông ban đầu mấy chục năm ông làm thư lại tức là viết lách nhờ cái tài giết lách của ông mà ông ăn hối lộ của bá cha bá tánh rất là nhiều nếu mà người ta có tội nhờ đúc lót ông ông giết riết rồi cái tránh án còn nếu mà không có tiền á thì dù cho không có tội đi nữa tránh ông cũng vẽ nó thành đen cho nên hơn hai chục năm ông ăn hối lộ ông làm giàu trên xương máu của nhân dân và ông còn cho dai nữa ruộng đất cò bay thẳng cánh cho dai mà cho dai ăn lời kinh khủng luôn quý vị ơi làm cho người đời tháng oán nhưng ông chỉ có một cái đó là ông rất yêu thương bà vợ của mình vợ của ông hữu hùng đây lâm trọng bệnh và qua đời ông ngày đêm thương nhớ không nguôi làm việc xong rồi khi mà về tới nhà là ông buồn rười rượi bởi vì nhớ vợ của mình buổi chiều tối hôm đó khi ông về nhà trời mưa trong lòng ông xe thắt lại ngậm ngùi nhớ thương người vợ đã bao nhiêu năm cùng chung với ông vui buồn chia sẻ lúc mà ông vào trong giường ông nằm ngủ vẫn còn miên man nhớ hình bóng của bà vợ mình nhớ những kỷ niệm êm đềm khi vợ chồng còn chung sống bên nhau nửa đêm ông nằm chim bao ông thấy bà vợ về nắm tay ông dẫn ông đi thiếu gì chỗ để dẫn đi bà ta không dẫn đi đâu bà ta dẫn ông đi đến cảnh giới địa ngục quý vị ơi ông thấy cái cảnh giới địa ngục nào là vạt dầu lò lửa núi đao rừng kiếm ông thấy kinh khủng kinh khủng luôn tội nhân ở trong đó bị hành hình kêu la thảm thiết cái đi ngang qua một cái chảo dầu đang sôi sùng sục vậy đó mà ông thấy tội nhân nào cái ông mới hỏi nhỏ hỏi nhỏ cái người đang đứng đó canh gác hỏi cái chảo đó để dành cho ai vậy cái người đó mới trả lời cái chảo này để dành cho cái ông ông ác độc lắm ông ở thế gian ông chỉ vì đồng tiền mà ông bất chấp thủ đoạn ông ăn trên xương máu của nhân dân ông hối lộ nè rồi ông lại cho dai ăn lời quá nhiều làm cho nhân tình hán quán sau khi chết chảo dầu này để chiên giòn ông đất. Người cai ngục nói như vậy nghe tới tên mình rồi võ hữu hoàng Còn gọi là hữu buồn cái ông giật mình Khi mới giật mình là ông mới biết là mình đang trải qua một cơn ác mộng Đi vào cảnh giới địa ngục Và thấy những cảnh tượng rùng rợn bi thảm đó Và nhớ đến cái chảo dầu đang sôi mà chờ mình nữa Ông hối hận đối với những việc làm của mình Giây phút đó ông đã giác ngộ được đem hết tiền của tài sản của mình ra để thực hành bố thí và làm những việc công ích từ thiện xã hội ông bắt cầu ông đắp lộ ông xây chùa ông đúc chương chuông ông tạo tượng ông in kinh và ông cho cất một cái bè bằng tre ông lấy tre cất cái bè ông để giữa hai con sông Đồng Nai và sông Sài Gòn đó ông để cái bè đó trên bè đó ông để nào là gạo dầu muối đường tất cả những phẩm phẩm vật thực vật đó ai mà lỡ đường mà thiếu cái gì cứ vào trong cái bè đó để mà lấy miễn phí bố thí luôn và nơi đó người ta đã đặt một cái tên gọi đó là nhà bè quý vị nhà bè nếu mà ai có dịp đi qua nhà bè đó thì cái tên gọi đó là do gì ông võ hữu hoàng ông thủ buồn ông đã lấy tre cất làm bè và làm cái bè để để phẩm vật vào đó bố thí cho những người qua lại lỡ đường ông làm việc bố thí như vậy rồi ông ăn năn sám hối tội lỗi của mình bằng cách xây dựng chùa bắt cầu đắp lộ làm những việc công ích rất là nhiều cuộc đời còn lại của ông ông đã sửa sang bằng cách đó và dạ, ông đã cho xây dựng cái ngôi chùa Chúc Thọ ở tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Ngôi chùa Chúc Thọ đó ông cho xây dựng lên, người ta gọi ngôi chùa Chúc Thọ còn có một cái tên gọi riêng là chùa Thụ Phù. Rồi khoảng một năm 1720, khoảng chừng năm đó thì có vua Đạo Quang ở bên Trung Quốc lúc mà ông hữu hữu chết đi rồi nha thì khoảng năm 1720 có vua Đạo Quang ở bên Trung Quốc Vua này khi sanh ra trong lòng bàn tay của nhà vua có một cái bớt son mà xóa hoài xóa không hết Bớt son đó để Đại Nam gia định thủ hồn Đại Nam là tên gọi của nước Việt Nam của chúng ta khi xưa Gia định là xứ gia đình và thủ hồn là tên của ông thủ hồn vua đạo quang mới sai sứ giả sang nước việt nam của chúng ta để hỏi cái ông thủ huồn ở gia đình người ta nghe nói ông thủ huồn là người ta hết lời ca ngợi vì quãng đời còn lại của ông làm rất nhiều việc tốt lành nhất là việc bố thí xây chùa bắt cầu đắp lộ sứ giả mới về kể lại cho vua đạo Quang nghe nhà vua mới biết rõ mình chính là hậu thân của ông thủ huồn vì nếu không có phải là hậu thân của ông thủ hùn thì trong lòng bàn tay của mình làm gì có bớt son đại nam gia đình thủ hùn liên quan gì tới cái ông này mà từ bên tàu qua việt nam phải không liên quan gì cho nên vua đạo quang biết đời trước mình là ông thủ hùn rồi do cái phước báo bố thí cúng dường xây chùa mà với sự thành tâm thành ý hối cải ăn năn chuộc tội mình bằng cách đó cái phước lớn quá được làm vua ở Trung Quốc quý vị ơi rồi cái câu chuyện của vua đạo quan đó nhà vua đã cho thỉnh ba bức tượng tam thế phật bằng gỗ trầm hương chuyển qua Việt Nam của chúng ta để cúng dường dường cho ngôi chùa Trúc Thọ ở thành phố Biên Hòa Đồng Nai ba bức tượng tăng thế phật bây giờ vẫn còn thì một nhà giáo ở tại Cần Thơ nhà giáo này đã làm một bài thơ nói về câu chuyện của ông Hữu Hùng như sau Luân hồi nhân quả trả vai luôn Đáng kể làm gương có thủ buồn Cho nợ nặng lời diêm chúa giọng Kiếm tiền bất nghĩa thế nhân buồn Xây cầu bắt lộ ân nghìn ức bố thí cúng dường nức vạn muôn còn có đạo quan tâm thế phật kiếm tiền chính nghĩa mới nên luôn đó là bài thơ của nhà giáo ở cần thơ để tặng và viết nên câu chuyện của ông phủ hùa luân hồi nhân quả trả vai luôn đúng vậy không quý vị quý đệ nhân quả luân hồi vai phải trả đáng kể làm gương có hữu buồn đáng kể nhất là tấm gương của ông hữu buồn cho nợ nặng lời cho nên diêm chúa mới giận cái chảo dầu đó diêm chúa để cho ông ta đó nha kiếm tiền bất nghĩa thế nhân buồn thế nhân là người đời họ hán quá bởi vì cho dai ăn lời quá nhiều rồi cái khi ông giác ngộ khi ông chim băng thấy bà vợ dẫn ông đi đến cảnh giới địa ngục sợ rồi sợ tội rồi ông giác ngộ rồi ông dừng lại không làm những điều sai trái tội lỗi mà biết tu phước tạo phước đó là xây cầu bắc lộ ông nghìn ức bố thí cúng dường đức vạn muôn còn có đạo quan tâm thế phật là vua đạo quan cúng dường ba bức tượng tâm thế phật đó kiếm tiền chính nghĩa mới nên luôn vậy thì thưa quý phật tử nếu như lúc trước đây vì vô minh bất giác chúng ta ham ham thủ lợi về mình đã tạo ra nhiều tội và nghiệp ngay bây giờ phát tâm bố thí cúng dường tạo phước đi quý vị nương cái phước nghiệp đó mà nó chuyển được tội nghiệp của mình và bài kinh ví dụ hạt muối đức phật đã dạy cho chúng ta rõ ràng về ý nghĩa qua phương cách chuyển nghiệp Phật nói muối được ví như những nghiệp xấu ác của chúng sinh nước được ví như những công đức phước lành nếu muối chúng ta nhiều quá mà bây giờ quý vị để vào trong một cái nồi một cái tô với lượng muối quá nhiều thử coi quý vị uống được không nếu còn chịu không nổi làm sao có thể uống được nhưng nếu muối nhiều là mấy tấn muối tức là nghiệp xấu ác mình tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như kiếp sống hiện tại quá nhiều rồi được ví như là mấy tấn muối đi nữa mà quý vị bây giờ tạo cho mình có được công đức phước lành nhiều giống như là nước bằng cái sông nước bằng cái biển nước phước đức công đức nhiều thì nó có công năng chuyển hóa được cái vị mặn của muối phải không quý vị tạo phước nhiều nhờ cái phước nghiệp đó nó chuyển cái tội nghiệp để chuyển nặng thành nhẹ chuyển nhẹ thành không đó là phương cách chuyển nghiệp của đạo Phật mà Đức Phật đã dạy một cách rõ ràng. Mong sao toàn thể quý Phật tử ngay bây giờ thực hiện theo lời Phật dạy, chuyển nghiệp bằng cách không tạo những điều xấu ác nữa mà hãy tích cực tạo những công đức phước lành và phước nào bằng phước cúng dường chư tăng thay Phật hoàng dương pháp màu tâm tu bắt nói nhịp cầu chúng sinh kính ngưỡng cúi đầu quy y không có phước nào lớn bằng cái phước cúng dường tam bảo hết quý vị ơi vì niềm tính kính đối với ba ngôi cao cả quý vị đã nhín ăn bớt mặt đem tiền của tài sản đến cúng dường chia sớt cúng dường để giúp cho tâm tôn của trụ thế gian nói rằng cúng dường tam bảo thật ra chúng ta cúng dường để xây dựng chùa chiền làm nơi cơ sở cho mình về mình tu mình học ví dụ như những năm tháng trước đây quý vị đi đến ngôi chùa phước ân này một ngôi chùa quan sơ cái chỗ ngồi tu cũng chật hẹp thấp nữa mà mùa nước rồi nước ngập lên nữa phải không quý vị nhờ quý phật tử đây chung tay góp sức với nhau bằng một tấm lòng đã ủng hộ cho Thượng tọa trụ trì xây dựng ngôi già lam tự viện hôm nay khá được trang nghiêm như thế này để cho quý Phật tử về đây có một môi trường hoàn cảnh thuận lợi tu học chánh pháp thì quý Phật tử nói tôi cúng dường tam bảo thật ra là mình cúng dường cho ai để tạo cái phước báo cho chính mình mình cũng là người hữu mà thôi quý vị khi mình thực hành phương cách bố thí và cúng dường quý vị mở rộng cõi lòng ra để mà làm làm không có phải bắt buộc là thầy trụ trì phải biết ơn tôi phải đối xử với tôi khác hơn những người những người người ta không có phát tâm bằng tôi tôi phát tâm nhiều hơn thì phải đối xử tôi ưu tiên hơn khác hơn các vị quý vị đừng có khởi tâm so đo như vậy mà dù cho hôm nay quý vị có phát tâm ủng hộ cúng dường cho thầy cho chư tăng chư ni nhiều đi nữa thì cũng là một phương cách để chúng ta tạo phước cho chính mình không và không bắt buộc là quý thầy quý cô phải đối xử với mình như thế nào nếu mà quý vị chỉ cầu những cái đó cái phước nó nhỏ lắm quý vị ơi tại vì cái tâm của chúng ta khởi lên chỉ cầu cầu cầu danh cầu tiếng cầu mọi người biết đến mình thì cái phước nó nhỏ lắm hãy giữ cái âm đức làm không cần ai biết bằng tấm lòng của tôi miễn lợi lạc cho tam bảo lợi ích cho chúng sinh là được rồi cái phước đó lớn lắm quý vị con nhớ lại cách đây năm 93 vào năm 93 thì cách đây hơn 20 năm phải không quý Phật tử à, hơn 20 năm rồi 20 26 à, năm rồi thì à, khi sư ông nhận chùa Hưng Hiền lúc đó vừa nhận xong là một ngôi chùa quan sơ đổ nát hết thậm chí mà đi kinh hành tụi con đi ngang nha mà đừng có đụng vào cái vách mà chỉ cần đụng vào cái tay của mình và cạo quẹt vào cái vách là nó đổ ao xuống liền nó mục đến nổi như vậy đó còn ở trong ở trong chánh điện của chùa cái ổ mối nào á cái ổ mối nó lớn bằng hơn cái thúng dê đến đó mà ngồi tụng kinh niệm phật xong rồi cứ ngồi giải không giải số đầy mình hết ban đêm trời mà giông gió giông gió thổi một cái là thôi giống như là đêm lạnh chùa quan vậy đó quý vị ơi nó dột nát trên thì dột ở bên hông thì nó tàn đủ thứ việc hết thì bữa hôm đó lúc này đang khởi công xây dựng lại ngôi chùa mà không có tiền Sư ông không có kêu gọi Từ nào giờ xây chùa Không có kêu gọi và nói rằng Mình cứ khởi công lên mình xây dựng Phật tử phát tâm cúng dường bao nhiêu Mình xây dựng bấy nhiêu Đừng để mắc nợ Mắc nợ cái mình lo rầu không tu hành gì được hết rồi khi tụi con mới vừa dỡ cái chùa cũ để chuẩn bị xây dựng lại cái ngôi chánh điện sáng hôm đó huynh đệ còn đang ở dưới mương để móc đất lên đâu có tiền đâu mà bơm cát phải móc đất ở dưới mương lên để đắp lên trên cái nền chùa đó thì một số huynh đệ mạnh khỏe có sức thì xuống mương móc đất thảy lên thì con thì tiếp khách nấu ăn ở dưới nhà bếp cái lúc này có một cô phật tử cái cổ hỏi à, ai là thư ký của chùa hưng thiền vậy cái con mới bước ra con nói dạ dạ con có chi không vậy con tôi muốn à, phát tâm cúng dường xây dựng ngôi chùa này con nói vậy nha cái con mừng quá con mời cổ ra ngoài nhà bằng thư ký ra bằng thư ký cái con mới nói cô ơi cô phát tâm cô cúng dường con xin ghi nhận công đức của cô và cô cho con biết tên đó, để con ghi vào đây cái cổ đọc tên đọc tên xong rồi cái cổ mới nói trước khi tôi cúng tôi có một yêu cầu dạ, con mới nói dạ yêu cầu gì vậy cô tôi muốn rằng khắc tên của gia đình tôi lên cái cột của chùa nếu mà không khắc khắc trên vách thì cũng khắc tên gia đình tôi lên cái cột của chùa thì tôi mới cúng cô nói vậy nha cái con mới hỏi gì chứ cô ơi nếu mà ai cúng dường xây dựng ngôi tâm bảo mà cũng đòi khắc tên lên thì cái chùa này là nơi triển lãm triển lãm triển lãm cái gì triển lãm thông cáo cái này cái nọ cái kia triển lãm quảng cáo đó con nói vậy đó nếu mà ai cũng đòi như cô như vậy thì cái chùa này nó sẽ trở thành nơi triển lãm nơi quảng cáo cô nên thực hiện theo lời Phật dạy mình phát tâm cúng dường ba la mật đây cô à, hàng ngày tụi con tụng kinh hồi hướng công đức cho gia đình cô cũng như là cô đã làm phước cô đã gieo cái nhân thì chắc chắn sẽ có cái quả còn với yêu cầu của cô thì con không thể làm được vì khắc tên của gia đình cô vào trong cái cột đó nó là điều con không làm được nếu làm như vậy thì những vị phật tử khác cúng dường cũng nói tại sao khắc tên bà đó không khắc tên tôi phải không cũng rất là khó khăn cho chúng con cái cô mới nói tôi muốn khắc tên vào mà cô không làm vậy thì thôi bây giờ mỗi ngày phải tụng kinh để cầu an cho gia đình tôi mà phải tụng đúng 100 ngày tức là 3 tháng 10 ngày thế con nói thôi việc đó cũng được mình nhận của đàn nam tính thí thì mình cũng quan hỷ để cầu nguyện cho cho gia đình đó để tăng phước tăng thọ cái cổ mới nói vậy thì ờ, cô chấp nhận nha mà hứa là phải làm nha mà không cầu nguyện cho gia đình tôi đúng trăm ngày là có tội đó nha rồi cái cổ móc tiền ra cái cổ nói cho tôi cúng 10 ngàn đi con tưởng 10 ngàn đô con nói cảm ơn cô rất là nhiều à, phát cô phát tâm đến cúng dường cái cổ móc 10 ngàn tiền Việt Nam đó quý vị ơi mà phải cầu nguyện đúng 100 ngày Thế con nói thôi cũng được hứa rồi 10 ngàn cũng là lời hứa bao nhiêu cũng được hết nhưng mà con muốn chia sẻ với quý phật tử ở đây không phải là con nói cái giá tiền nhiều hay ít cúng dường mà nói đến sự phát tâm ủng hộ cúng dường của người phật tử mong sao quý phật tử đừng có đòi hỏi nhiều nhu cầu như vậy thật ra quý phật tử làm đây là mình tạo phước cho mình giống như câu chuyện của một vị cư sĩ ở trong thời của ngài thiền sư thành thuyết đó thấy đạo tràng phật tử về tu học đông quá cái ông này ông mới đứng dậy ông mới nói trước đại chúng nha ông nói thưa thầy con phát tâm con cúng dường mở rộng cái đạo tràng này ra con phát tâm cúng dường xây dựng mở rộng đạo tràng bao nhiêu con ủng hộ hết xin thầy hãy cho người đến để làm cho cái đạo tràng của mình mỗi ngày một phát triển cái ông nói xong cái ông đi về liền nha ông này cũng phát tâm mạnh đi về liền ông lấy ra 100 lượng vàng cái ông đặt trên cái khai ông đậy lại ông ngồi lên xe ông đi đến chùa ông thỉnh hòa thượng thành triết lên chánh điện cho con tác bạch cúng dường cái lời tác bạch của ông ta như sau kính bạch hòa thượng hôm nay con phát tâm cúng dường 100 lượng vàng để cho thầy xây dựng lại cái ngôi à, giảng đường này rộng lớn cho quý phật tử đến đây tu học xin thầy từ bi doãn nạp lễ phẩm cúng dường này để cho con có cơ duyên tạo phước cái thiền sư thành triết gật đầu thỉnh lên ba tiếng chuông cái ông ta chờ cho nói cái gì không nói gì hết mà thỉnh ba tiếng chuông cái ông ta nói ông dở cái cái cái khăn mà đậy vàng á ông dở ra thưa hòa thượng đây là một trăm lượng vàng con xin phát tâm cúng dường xây dựng hòa thượng tiếp nhận cho con có phước thiền sư thành triết gật đầu thỉnh chuông tiếp cái ông ta mới nói bạch hòa thượng một trăm lượng vàng này con làm chảy mồ hôi sôi nước mắt đầu phải xém trán phải dập mới có ra được hôm nay đem cúng dường chẳng lẽ một lời cảm ơn không có sao hòa thượng hiền sư thành chiếc mới quay lại hỏi ai cảm ơn ai đây Vừa rồi ông Tắc Bạch ông nói xin Hòa Thượng từ bi doãn nạp lễ phẩm cúng dường này Để xây dựng ngôi giảng đường để cho con tạo được một chút phước duyên Ta vì ông làm phước cho ông Vậy thì ai cảm ơn ai ở đây Cái vị cư sĩ nói con cảm ơn Hòa Thượng không phải hòa thượng chảnh chẹ mà nói như vậy đâu nha mà hòa thượng muốn nhắc nhở mình là cái tâm của mình phát ra không phải cầu mọi người biết ơn mọi người quý trọng mình biết ơn cảm ơn mình mà cái tâm mình phát ra đây mình làm mình gì mình biết việc làm này là việc làm lợi ích và mình tu phước là mình tu tạo phước để mình hưởng cho ai hết nếu như vậy thì mình quan hỷ làm và không cần sự cảm ơn không cần ai biết đến thì cái phước nó lớn lắm còn mình chấp vào đó thì cái phước nó nhỏ uổng lắm quý vị ơi cho nên hòa thượng mới hỏi vậy thì ai cảm ơn ai ông ta mới dập đầu nói con cảm ơn hòa thượng phải hòa thượng cảm ơn con đâu <laughs> cho nên con mong sao quý phật tử khi mà thực hành cái việc bố thí hay là cúng dường đó đó là một phương cách ban tặng niềm vui ban tặng niềm vui cho tất cả mọi người cũng là cách tạo niềm vui hạnh phúc cho chính mình đó quý vị ơi cái nhân quả rất là công bằng luôn quý vị hiểu sâu sắc về nhân quả rồi quý vị tích cực quan hỷ mà làm làm với sự quan hỷ sẽ đem phước báo vô lượng vô biên luôn quý vị rồi con xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện trong thời của đức phật ca diếp đó quý vị thì lúc bấy giờ có một người thanh niên gia đình giàu lắm nhưng mà sau một thời gian học Phật, giác ngộ được sự đời, phát tâm xuất gia. Sau khi xuất gia rồi thì cái vị thầy này thường cha mẹ thương con bởi vì con một mà mà tùy thuận cho con mình xuất gia mà một người xuất gia rồi hàng ngày ôm bắt đi khất thực ta cúng gì ăn cái đó quý vị ơi đâu có đòi hỏi đâu sợ con mình người ta cúng những thức ăn dở sợ con mình không đầy đủ sức khỏe gì thương con cho nên cha mẹ của thầy thường nói con ơi cứ dài ba bữa coi con đi về nhà cha mẹ sớt bát cúng dường cho con để tạo phước nha nói thì nói như vậy nhưng mà muốn cho con mình có một bữa ăn ngon thì vì mình là con một mà cha mẹ tùy thuận cho mình đi xuất gia thì vị tỳ kheo này cũng nghĩ rằng thôi để tạo cho cha mẹ mình có được niềm vui cũng là tạo được một chút phước duyên cho cha mẹ thường đi đâu đó mà lỡ đường cái ghé ngang nhà để thọ trai cha mẹ sớt bắt cúng dường cho con bữa đó mới vừa thọ trai ở nhà của cha mẹ ruột mình vị tỳ kheo này từ trong nhà đi ra thì nhìn thấy một con chó cái nó bị mù hai con mắt bên cạnh đó có năm con chó con mà nó bu mẹ nó nó bú sữa mà con chó cái này nó ốm còn xương với da thôi còn mấy con chó con thì nó ốm không thể nào tưởng tượng được nhìn thấy những con chó bị ốm đói như vậy mà nó đi không nổi nữa nó lê năm đứa con của nó năm đứa con bú, bú sữa mẹ mà nó lê năm đứa con của nó nó bị mù nữa mà nó lê nó đi không nổi nhìn thấy cảnh đó vị tỳ kheo này nói mình đã từ ở trong nhà mẹ mình đi ra đi một đổi đường rồi mà bây giờ mình không có cái gì bản thân của người xuất gia ngoài ba y một mình bác không có cái gì để bố thí cho con chó đói đó thế ngài mới nhớ lại mình mới ăn thức ăn vào trong miệng của mình đưa qua cái cổ họng chắc vẫn còn đó chưa có xuống xuống bao tử đường ruột đâu ngài mới móc họng của mình ra quý vị móc họng ối ra những thức ăn vừa ối ra như vậy con chó đói nó nghe mùi nó lợi nó liếm sạch nó ăn sạch hết những đồ ối mửa của ngài vậy mà ngài nhìn thấy con chó ăn những thức ăn mình móc ra trong lúc ói mửa đó mà nó ăn được rồi nó no ngài nhìn thấy ngài vui quan hỷ trong lòng đã cứu được nó trong cơn đói khát cái nó ăn xong rồi cái nó mới lê năm đứa con của nó đi nổi ngài nhìn thấy ngài vui lắm vậy mà quý vị biết không sau khi cái vị tỳ kheo này mãn báo thân chết rồi tái sanh lại trong thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì vị tỳ kheo này lại tiếp tục nha sanh ra trong một gia đình giàu có nè rồi cũng phát bồ đề tâm xuất gia tu đạo mà đặc biệt cái phước báo của vị tỳ kheo này thù thắng đến độ từ lúc sanh ra là gia đình cha mẹ đã làm ăn phát đạt rồi rồi cho đến khi mà xuất gia vào đạo đi nữa đi khất thực đi về người ta không có thức ăn thì vị tỳ kheo này đầy một bát luôn quý vị cái này gọi là cái phước của thầy đầy bát ăn đầy dãy những thức ăn rồi đem về chia sớt phẩm vật cúng dường người ta cúng dường cho mình chia sớt cho huynh đệ ngày nào thầy tỳ kheo này đi khất thực về cũng đầy bát sung mãn và đem chia sớt cái phước báo của mình cho những huynh đệ kém phước thiếu phước hơn và cả đời của vị tỳ kheo này không lúc nào mà không có phẩm vật thức ăn quý vị phước báo của ngài như vậy đó thì đức phật cho biết vì sao cái vị tỳ kheo này lại nhiều phước báo đến thế và ngài đã kể câu chuyện trong tiền kiếp của vị tỳ kheo đã móc họng mình ói mửa những thức ăn ra để cứu giúp cho con chó đói mà được tăng phước báo như vậy cho nên con nói kể câu chuyện này muốn gửi gắm cho quý phật tử một suy nghĩ rằng quý phật tử suy nghĩ đi có nhiều người nói tôi nghèo lắm tôi làm gì tôi có tiền để tôi tu phước tôi bố thí tôi cúng dường cái vị tỳ kheo này là chỉ có ba y với bình bát thôi á nhưng mà có được cái tâm bồ đề có được cái tâm từ bi muốn phát tâm bố thí cho con vật đó thì cũng có cách để làm được móc họng mình để đưa thức ăn ra bố thí tặng cho con chó mình đừng nói là mình không thể nào thực hiện được cái phương cách tạo phước nha quý vị có nhiều phương cách lắm và bây giờ nếu quý phật tử không tài thí được bởi vì hoàn cảnh của mình nghèo nàn khó khăn thì con xin thưa câu nói ở dân nhân gian á, dân gian của chúng ta có câu nói rằng lá lành đùm lá rách phải không quý vị còn lá rách mình đùm cái lá te tua đi quý vị ơi mình nghèo nhưng mà mình chia sẻ nghèo mình chia sẻ một phần nào đó tùy theo khả năng của mình chia sẻ phần nào đó ban tặng niềm vui cho người trong lúc họ hoạn nạn ốm đau bệnh tật đối khác mà quý vị chia sẻ cho họ niềm vui đó là quý vị có được niềm vui hiện tiền à cái nhân mình gieo trồng là mình đã có rồi cho người ta nhưng mà mình nhận lại là nhìn niềm vui đó quý vị rồi cái quả của phước thì nó thu thắng như hồi nãy con kể đó cái quả của phước khi nó trổ thành quả rồi không ai hưởng mình hưởng chứ không ai đâu nhân quả rất là tương đồng rồi còn có cái gì cái lý của phước nữa nghe quý vị lý của phước nghĩa là sao thí dụ nha có nhiều người gặp cơn hoạn nạn nhưng mà nhờ mình có phước nó chuyển nặng thành nhẹ chuyển nhẹ thành không như vừa rồi có một gia đình phật tử cũng đi du lịch chơi bị xe lật xe nó lật nó qua cái đèo nó lật quý vị lật xe rồi trên xe nó chết hết mà hai vợ chồng này bị xây xác thôi không có bị gì hết bởi vì hàng ngày biết tạo phước biết làm phước nhờ cái phước đó mà chuyển nặng thành nhẹ chuyển nhẹ thành không đó quý vị cái đó gọi là lý của phước nha còn nhân của phước là mình làm phước là tự nhiên mình cho đi cái mình vui rồi cái quả nó chưa trổ mà mình đã vui còn cái quả của phước là tức là cái phước mình đã trổ thành quả rồi đó thì các vị đây sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý làm chơi vẫn ăn thiện muốn gì thì nó phước báo nó đầy đủ rồi nó cũng như ý nguyện của mình gọi là vạn sự kiết tường như ý cho nên con kính khuyên cho toàn thể quý phật tử chúng ta là nên phát tâm bố thí cúng dường ban tặng niềm vui đến với tha nhân đó là cách gieo mầm hạnh phúc cho mình nha quý vị tài thí xong rồi giờ pháp thí pháp thí có nghĩa là quý vị giới thiệu phật pháp hướng dẫn mọi người đến với phật pháp hoặc là ban tặng một lời khuyên một lời an ủi một lời khích lệ cho người ta trong lúc người ta tuyệt vọng bi quan chán trường đau khổ quý vị chỉ cần cho một lời khuyên thôi cũng có phước nữa nha cái này gọi là ngôn thí một câu nói dài ba câu an ủi đem tình thương sưởi ấm vạn con tim đó là tu đó là đạo mong tìm đời bất khổ tâm hồn ta an ổn quý vị không có tiền có lời nói lời nói tốt lành luôn luôn thấy ai đó buồn khổ sắp tấn động viên an ủi nhắc nhở họ khuyến khích họ cố lên cố lên cái gì rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua được thôi tin vào nhân quả đừng quán đừng trách đừng buồn đừng giận xem như mình trả nợ đi khuyên họ vậy đó đi họ sẽ xoa dịu được cái nỗi buồn phiền của họ và mình cũng có được niềm vui cái đó gọi là ngôn thí đó quý vị rồi quý vị còn đem Phật Pháp giới thiệu để giúp cho họ tin sâu vào nhân quả, biết dứt các điều ác, biết làm các việc lành để tăng trưởng các phước báo cho chính mình. Cái đó gọi là Pháp Thí. Mà Pháp Thí sẽ đem đến thông minh trí tuệ cho chúng ta quý vị. Rồi quý vị thực hành phương cấp thứ ba là vô ý thí, tức là ban tặng sự sống như nãy con nói, ban tặng sự bình an sự sống cho chúng sinh đừng giết hại chúng sinh bàn tay của chúng ta đã đẫm máu chúng sinh quá nhiều rồi quý vị tạo nghiệp sát quá nhiều dừng lại đi đừng tạo thêm sát nghiệp nữa quý vị đừng sát sanh hại vật trong cái bài văn khuyên giới sát phóng sanh liên trì đại sư tổ thứ 8 của tịnh độ tông ngài có nói người đời mà vô minh bất giác không tin vào nhân quả tội báo thì họ tạo sát nghiệp nhiều lắm với vị ơi sanh con cũng sát sanh vui mừng rồi ờ, cũng sát sanh hại vợ rồi cái đầy tháng của con cũng cúng sát sanh hại vợ thôi nôi của con cũng sát sanh hại vợ con thi đậu cũng sát sanh hại vợ ăn mừng cưới gả cho con cũng sát sanh hại vợ thậm chí đau bệnh cũng sát sanh hại vợ để cầu cho mình bình an mà quý vị suy nhân quả thử coi có tương đồng hay không mình giết hại chúng sinh gieo rất tai ương quạng quạ cho chúng sinh mà cầu sự bình an cho chính bản thân mình làm sao có được cho nên đau bệnh càng phóng sanh nhiều hơn chứ không được sát sinh nha quý vị rồi liên trì đại sư nói cúng dỗ cho ông bà cha mẹ cũng sát sanh hại vật phương kế mưu sinh hàng ngày cũng sát sanh hại vật tạo sát nghiệp quá nhiều rồi dừng tay lại đi quý vị ơi ngay bây giờ quý vị ban tặng niềm vui cho chúng sinh bằng cách phóng sanh người phật tử ở đâu không làm đau khổ tổn hại cho bất kỳ một ai hết dù là một con vật nhỏ nhưng nó cũng tham sống sợ chết giống như mình vậy đó quý vị ơi có ai bằng lòng đem cái thân mạng để nộp mạng cho mình mà vui vẻ, vẻ quan hỷ không chẳng qua là chúng ta mạnh hơn nó nó yếu hơn mình nó chịu thua mình thôi quý vị ơi ai cũng sợ gươm đau ai cũng thích sống còn vậy hãy lấy lòng mình suy lòng người chớ giết chớ bạo giết quý vị con kể câu chuyện là chùa Phước Hưng ở dưới Vĩnh Long ngôi chùa đó con có đi đến đó để giảng thầy này thầy kể chính Hưng thầy kể và thầy nói rằng sư ơi khi ni sư mà giảng pháp cho Phật tử nghe ni sư cứ đem câu chuyện của thầy ni sư kể đi cho mọi người tin vào nhân quả thầy nói gia đình thầy nghèo một con cha ở với mẹ quá nghèo đi ruộng đất không có phải đi văn câu đi soi ớt soi nhái một ngày thầy nói thầy bắt ớt đó hả không biết bao nhiêu con nữa mà lột da rồi dùng kéo cắt ruột lột ra da cắt cổ nó mà lấy đó mà sinh nhai hàng ngày y thầy bị phát bệnh quý vị thầy phát bệnh trên thân của thầy thầy nói là nó đau nó nhức mà nó lại lỡ loét nó làm cho thầy đau đớn cực độ luôn mà đi đến các vị tây y thì cũng nói bó tay thuốc biết bao nhiêu mà cũng không chữa được rồi đông y cũng vậy thầy nói rồi chết rồi chắc chắn là chết rồi đó nhưng mà nhờ thầy phát tâm xuất gia nè rồi cái thầy thành tâm sám hối tội nghiệp của mình thế thầy hết bệnh thầy từ cõi chết trở về chết là 99% là thầy nói đã chết rồi đó mà từ thầy thầy từ cõi chết trở về chỉ có một phần trăm là được sống thôi mà được sống đây là nhờ thầy phát tâm xuất gia công đức xuất gia vô lượng vô biên rồi thầy thành tâm sám hối tội nghiệp của mình hàng ngày làm việc phóng sanh cho nên chuyển được cái nghiệp của mình bây giờ thầy có cái phòng thuốc nam tuệ tỉnh đường ở chùa và thầy đã xây những cái phòng để cho những bệnh nhân á, đi đến đó có chỗ ở thì lo ăn lo ở hút thuốc rồi cái sắc thuốc cho uống luôn nữa rất nhiều phật tử cũng đi tới chùa của thầy để để chữa trị rồi có người ở lại ở đó làm công quả rồi hàng ngày uống thuốc ở nơi đây rồi cái lo tụng kinh niệm phật hết bệnh trở về thầy kể về câu chuyện cuộc đời của thầy từ nơi sát nghiệp hiện đời mà chiêu cảm quả báo cho nên tất cả chúng ta tin sâu vào nhân quả dừng tay lại đừng sát sanh hại vật nữa và kính khuyên quý vị phát lòng ăn chay niệm phật đi quý vị ơi không phải cái tội cái nghiệp ta chỉ tạo một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp vì tội và nghiệp nó không có hình tướng cho nên chúng ta không thấy nếu có hình tướng thì tận hư không pháp giới này chứa cũng không hết nữa do đó quý phật tử sám hối sám hối bằng cách ăn năn tội trước chừa bỏ lỗi sau đừng cho tái phạm lại lỗi lầm xưa con xưa gây nên bao lầm lỗi khi nói khi làm khi tư duy tham lam sân giận và ngu si tất cả đồng thì xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nãy giờ con chia sẻ với quý vị qua chủ đề ban tặng niềm vui khi quý vị ban tặng cho tất cả chúng sinh một niềm vui nào đó chính là quý vị tạo cho mình có được niềm vui ấy bởi vì nhân quả rất tương đồng con tóm tắt lại nếu ban tặng niềm vui cho chúng sanh qua sự sống Thì quý vị sẽ nhận lại niềm vui, cái sự sống an lành cho chính mình Nếu quý vị ban tặng niềm vui cho chúng sanh bằng tiền của tài vật Thì quý vị sẽ nhận lại niềm vui cho chính mình Trong cái việc làm thiện lành đó Và sẽ đem đến phước báo giàu sang Bố thí cúng dường là phương cách để tạo cho mình có được phước báo giàu sang đó quý vị nhưng chúng ta không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời tiền muôn bạc bể gì cũng đau khổ dài dài thôi trong vòng sanh tử luân hồi này lắm nhiều đau khổ quý vị chúng ta đem những cái phước báo chúng ta tu tạo đây hồi hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ nguyện cho con một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh để ra khỏi vòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường và xin nguyện cho những ai thấy được những việc làm của chính mình hôm nay đồng phát bồ đề tâm quy hướng tâm bảo và thực hành xả thí ban tặng niềm vui đến với chúng sinh chúng ta đồng phát nguyện ai thấy việc làm của mình cũng đều quan hỷ và thực hành theo lời Phật dạy để tất cả luôn sống trong niềm hạnh phúc an vui kính chúc cho toàn thể quý Phật tử đời sống hiện tại ban tặng niềm vui đến chúng sinh để quý vị luôn có được thân khỏe tâm an phước huệ mỗi ngày một trang nghiêm sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý gia đình con cháu của quý vị luôn hiếu thảo trên thuận dưới hòa thân quyến gần xa nhà nhà hạnh phúc thành tâm nguyện chúc đạo tràng nghiêm túc kiểm thúc thân tâm tự viện tòng lâm giang hòa ánh đạo chư tăng ni truyền giáo hàng phật tử vân hành tất cả chúng sanh đồng thành phật đạo a di đà phật